reo ngày xanh tươi sáng việt nam hỡi từ nơi đâu Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương để đón xem trận đấu tứ kết loạt trận tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC đó là nhà cựu đương kim vô địch và Thiên Phát FC cũng là một vị khách mời ở trận đấu này. Ở trận đấu đã kết thúc cách đây ít phút thì đã có một trận cầu kinh điển được tạo ra. Đó là cuộc đọ sức giữa Bitter FC và cao thủ Ngọc Dương FC đã có 9 pha lập công và người cuối cùng cất tiếng ca khúc khái hoàn Đó là Mỹ Tân FC Khi đánh bại đối phương với tỷ số là 5-4 Đó là một trận đấu rất hay của cả hai Và chúng ta hãy cùng chờ xem cơn mưa bàn thắng tiếp theo Ở trận đấu này sẽ đem đến cho tất cả quý vị và các bạn Những cung bậc xúc cảm tuyệt vời mà tình yêu bóng đá đem lại trong buổi chiều ngày nay như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay về phía các thủ Thiên Phát FC họ ra sân với trang phục ừ, đó là màu trắng sành bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 88 đó là Hà Thuận, các thủ số 7 Văn Lượng, số 9 số 7 Bùi Lượng, số 11 Hữu Hiệp, số 19 Văn Thắng, số 20 Văn Bình, số 28 Xuân Hiệp, số 68 Đại Cương số 71 Thanh Sàng và số 79 đó là Xuân Phú. Trong khi Ngọc Lương FC họ ra sân với trang phục áo trắng quần đen bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn với thủ môn mang áo số 99 đó là Văn Thần, số 2 Văn Ngụy, số 4 Văn Hiền, số 5 Trung Bùi là người mang băng thủ quân, số 7 Văn Quân, số 8 Văn Trung, số 10 Thế Anh, số 11 Thúc Quý. Số 14 Văn Nam, số 17 Văn Vui, Số 18 Văn Mạnh, số 19 Văn Hưng, số 20 Duy thuyền và số 36 đó là Văn Thịnh. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của hai đội ở trận đấu này. Ngày hôm nay nếu như muốn lọt vào vòng được bán kết thì các vị khách đó là Thiên Phát FC cần phải hết sức cảnh giác với sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Đó là cầu thủ mang áo số 20, người đeo áo của Solskjaer. Một tiền đạo lừng danh ngày nào của câu lạc bộ Manchester United và đội tuyển quốc gia Noi người đang có 9 pha lập công và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu lần này đó là pha tranh chấp của duy tuyên duy tuyên là một trong những người chơi vị trí pivot rất hoàn thiện anh có sức mạnh và đặc biệt chiều cao những điều kiện trên giúp cho duy tuyên chiếm lĩnh toàn bộ những tình huống tranh chấp tay đôi đặc biệt là những pha xoay lưng về phía khung thành của đối phương Văn Ngụy đây là Trung Bùi Sẽ có phạt góc dành cho các thủ Ngọc Liên FC Để bước vào vòng tứ kết thì Ngọc Liên FC họ xếp thứ hai trong khuôn khổ bảng A với hai chiến thắng một thất bại và có hiệu suất là dương ba trong khi các thủ Thiên Phát FC họ xếp thứ hai ở bảng C với hai trận hòa và một trận thắng và cũng hiệu suất là dương ba một sự tương đồng ở chỉ số phụ bí quyết chưa dứt điểm đau nhức xương khớp đó là trung bồi Di tuyền Đó là pha lùi về can thiệp kịp thời đến từ Xuân Phú <coughs> Đứng trong khung gỗ bên phía Thiên Phát FC Đó là một thủ môn rất mỏng cơm Đó là Hà Thuận Phản công dành cho Thiên Phát Rất hay Có thể ra chân Không được Đó là tình huống ra chân đến từ Thanh Sang Xuân Phú đã cắt bóng an toàn Rất mềm mại Tình huống xử lý bóng đến từ Văn Lượng Theo quan sát của chúng tôi Thì ở trận đấu này đang chưa có sự góp mặt đến từ Bùi Lượng và Đinh Đại Khương Trung Bùi Hà Thuận với thân hình hộ pháp của mình Chắc chắn đó là một lá sắt thép thực sự Không được Văn Ngụy Chuyển bóng hay Duy Tuyên Vẫn là Duy Tuyên Đó là Trung Bùi Duy Tuyên đang dẫn đầu danh sách dội bom ở giải đấu lần này với 9 pha lập công Đó là một sát thủ thực sự mà hệ thống phòng ngự bên phía Các thủ thiên phát FQ cần phải hết sức cảnh giác Với cầu thủ mang áo số 20 Trung Bùi Đây là Duy Tuyên Xuân Phú Hôm qua được sự giả dơ kinh nghiệm đến từ Trung Bùi Duy Tuyên Đây là Trung Bùi Trung Bùi người đang được bố trí chơi Ở vị trí phi sổ Đó là tên gọi của môn phút sàn Người đang được dứt điểm không được đó là một pha xử lý bóng ở góc hẹp người vừa có tình huống xử lý bóng đó là văn nam trọng tài đã cắt còi sẽ có đá phạt dành cho các thủ thiên phát fc Thiên Phát FC đó là tên đầy đủ là nhà hàng Thiên Phát Nhà hàng chuyên tổ chức sự kiện Và người giám đốc đó là một người đến từ quê hương hà thành một người còn rất trẻ đó là đinh đại cương rất hay văn lượng trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng duy Thuyền, đây là văn lượng trung bùi đã cắt bóng thành công vẫn là trung bùi rất mềm mại văn lượng rất chính xác không được văn nguy văn nguy đó là phạt ra chân ngay của cầu thủ mang áo số 2 đáng tiếc là bóng đi thiếu chính xác ở tình huống xử lý bóng cuối cùng đó là văn sang văn nguy đây là trông bùi đường truyền hai dài cho duy thuyền, trung bùi không có gì khó khăn dành cho Hà Thuận Cắt bóng khá hay Bóng đã đi hết đường bên dọc và sẽ có đá biên dành cho các thủ những hàng Thiên Phát Xuân Điệp Phương Bùi Di Tuyên không được Đó là sự lợi hại đến từ cầu thủ mang áo số 20 Anh di chuyển không bóng khá thông minh Và nhận những đường truyền chính xác của các đồng đội Cần phải hết sức cảnh giác với những pha di chuyển giống như dễ đất chui lên của Duy Tuyên Văn Nguyễn Đây là Trung Bùi cầu thủ Ngọc Liên FC họ đang cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất. chúng Bùi. Đây là Duy Thuyền. Đường truyền dành cho Văn Nghị, tuy nhiên nó hơi mạnh. là tình huống chạm đầu của Văn Lượng Văn Nghị Vẫn đang là Nghị Cả hai đang tạo ra một thế trận khá chặt ở hệ thống phòng ngự bên phía đội phần sân nha Và đang có quá nhiều những tình huống bóng đa phần lăn ở khu vực vòng tròn trung tâm Duy Tuyên Đây là Trung Bùi rất chính xác Chìa chắn khá khôn ngoan Đó là pha cắt bóng đến từ Thanh Sang Văn Nam Tình huống cắt bóng kịp thời của Văn Nam Xuân Phú cũng đá biên dành cho các thủ nhà hàng Thiên Phát Không được Đó là pha đá biên khá lợi hại Duy Tiên Duy Tiên Đó là pha cắt bóng kịp thời của Xuân Phú chống ngồi đã biệt tiếp theo dành cho các thủ áo trắng đây là chống ngồi kịp không bóng đã đi hết đường bên dọc thanh sang đây là văn lượng thanh sang Thánh Sang Văn Lượng Văn Nam Không được Xuân Phú Văn Nghị Đây là Duy Thuyền Rất chính xác Duy Thuyền đó là pha can thiệp kịp thời của xuân phú và trọng tài xác định sẽ có tình huống đá biên dành cho các thủ nhà hàng thiên phát cầu thủ mang áo số 11 đó là hữu hiệp cũng đã được tung vào sân anh vào thay cho thanh sang chúng vui chính xác Văn Lượng đây là Văn Đình Văn Lượng Bóng là đi hết đường bên dọc Và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Liên FC Văn Thần Trung Bùi Vẫn là Trung Bùi Che chắn khá khôn ngoan Đó là tình huống cắt bóng kịp thời đến từ Văn Lượng Trung Bùi đây là Văn Vịnh bóng vẫn còn Xuân Phú Văn Nam Trung Bùi Vậy là trọng tài đã cắt còi Trận đấu đang diễn ra với thế trận giằng co Và với thế trận mà cả hai đang giằng ra Thì sự tỏa sáng của một ngôi sao Chắc chắn nó sẽ đem đến một lợi thế cực lớn dành cho đội nhà Để vươn lên dẫn trước và chúng ta hãy cùng chờ xem với một thế trận mà cả hai đang tạo ra Thì ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở trận đấu này Để giúp cho đội nhà có được lợi thế dẫn bàn Cả hai quá hiểu nhau Và họ đang chơi khá chặt ở hệ thống phòng ngự Sự tôn trọng dành cho đối thủ Văn Đình Văn Nam Đây là Duy Tuyền duy tuyên trung bùi đó là đường truyền dành cho văn huy không được một đường truyền chính xác đến từng mm của trung bùi đáng tiếc là đồng đội của anh đó là văn huy đã không xử lý thành công ở bước một Duy Tuyên Đi bóng rất quyết tâm Thời gian thi đấu chính thức người hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua được 14 ừ, phút Và tỷ số hiện nay vẫn đang là hai con số không tròn chính Cả hai vẫn chưa tạo ra một cơ hội ngon ăn nào về phía khung thành của cả hai Đó là được chuyển của Trung Bùi Xuân Phú chống bùi sẽ có phạt góc dành cho cao thủ ngọc liên fc như vậy là đã có bàn thắng rồi và người ghi bàn đó là Văn Nam Một tình huống đá phạt tương đối quái Và với sức dưỡng của mình thì Văn Nam đã có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này 1-0 dành cho Ngọc Lân FC các cầu Ngọc Luyện FC họ đã tận dụng tối đa cơ hội ngon ăn đầu tiên ở trận đấu này và đã có bàn thắng. Hữu Hiệp. đây là Xuân Phú. Một bóng khá nguy hiểm. Duy Thiên không được. Sẽ có phạt góc dành cho các thủ Ngọc Liên. Như vậy là sẽ có một phút thi đấu, xin lỗi là hội ý bên phía Ngọc Liên đấy hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay sau khi có bàn thắng thì họ ngay lập tức dừng trận đấu và để hội ý cho chiến thuật những phút tiếp theo ở hiệp thi đấu đầu tiên hai trận ờ, giải quán trị nữa hai trận ở ờ, sân hải đăng Hử? Chúng ta đến với những phút tiếp theo của trận tư kết giải bóng đá hội đồng hương Ngọc Lạc năm 2022 cuộc đỏ sức giữa Ngọc Liên FC và nhà hàng Thiên Phát phút thứ 17 của hiệp thi đấu đầu tiên thì các thủ Ngọc Liên FC đã có bàn tháng thứ hai rồi và đó là pha lập công tiếp theo đến từ Văn Nam ngày hôm nay Văn Nam cực kỳ có duyên đó là pha bóng ngoài di chuyển giống như dễ đất chui lên để ghi bàn quá cáo già với tình huống di chuyển và ra chân đến từ Văn Nam khó khăn nhân đôi dành cho Thiên Phát FC Văn Nam đã có cú đúp vào trận đấu này Và theo quan sát hiện tại của chúng tôi thì giám đốc nhà hàng Thiên Phát Trung tâm tổ chức sự kiện Thiên Phát đã có mặt để theo dõi các đồng đội và các trò của mình thi đấu ở trận đấu này Rất nhanh Đó là đường chuyển của Văn Lượng Không được Tình huống xử lý bóng cuối cùng của Xuân Phú ông đó là Bùi Văn Thắng Của thủ mang áo số 19 Văn Thắng Thì bóng rất quyết tâm của Văn Thắng không được và đá bóng đã đi hết đường bên ngang trọng tài xác định sẽ có tình huống ném bóng lên dành cho ngọc liên fc tính đến trước trận đấu tứ kết thì Thiên Phát FC chưa nhận thất bại bất cứ một trận đấu nào. Ở vòng bóng đá bảng họ đã có hai trận thắng à, trận hòa và một trận thắng và có hiệu suất là dương ba. Trung Bồi một pha đi bóng như chỗ không người của Trung Bồi Duy Tuyết không vào Đó là lời đe dọa đầy sức nặng Của người đang dẫn đầu danh sách trôi bom Duy Thuyền. Nhưng vậy là trận đấu cùng giờ thì Thành lập FC đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt trước Nguyệt Ấn FC Trung Bùi Không được Một pha đổ người nhanh như điện của Hà Thuật Đó là pha bóng mà Trung Bùi đã đi bóng khá hay Và anh tung ra một pha dứt điểm rất nhanh một tình huống đổ người nhanh như điện của Hà Thuận đã khước từ một bàn thắng cực kỳ quan trọng và đẹp bắt đến từ Trung Bùi. Tỷ số trận đấu hiện tại vẫn đang là 2-0. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Và các thủ Ngọc Liên FC họ đang thể hiện sự già dơ kinh nghiệm của mình với khoảng cách hai bàn bằng hai pha lập công đến từ Văn Nam cầu thủ mang áo số 14 bên phía Ngọc Liên đó là Văn Huy Văn Thắng đó là Đình Hiệp đường truyền rất nhanh Duy tuyên tình huống Duy tuyên đã không loại bỏ được Văn Thắng ở tình huống đối mặt tuy nhiên sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho cao thủ ngọc liên fc duy tuyên đây là trung bùi một bàn thắng quá đẳng cấp và duỗi bù của trung bùi đó là bàn thắng thứ ba của ngọc liên ở trận đấu này một bàn thắng nó tái hiện và ghi bàn đẳng cấp của doi của doi cầu ghi bàn cho đội tuyển Anh ở World Cup 2014. Bàn thắng mà Trung Bùi, nó thể hiện một nền tảng kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của thủ quân bên phía Ngọc Liên FC. Văn Thắng. Đây là Văn Lượng. Văn Thắng. Văn Nghị. Di Tuyên! sát thủ vòng cấm mà chúng tôi đã nhắc rất nhiều trước trận đấu này Và anh đã có bàn thắng thứ 10 ở giải đấu lần này Một phong độ ghi bàn quá tưởng đến từ cầu thủ bàng áo số 20 bốn công dành cho Ngọc Liên rồi Biết được sự nguy hiểm của Duy Tuyên Tuy nhiên biết là một phần và khắc chế được cầu thủ mang áo số 20 Đó hoàn toàn là một chuyện khác Anh di chuyển rất linh hoạt không được bóng đi ngay vào vị trí của văn thân chắc chắn có thẻ vàng đó là thẻ vàng dành cho xuân phú một tình huống mà xuân phú ham bóng thời gian đang trôi qua phút thi đấu bù giờ rồi không được như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã hội còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Cuộc đoàn sức giữa Ngọc Điền FC và Thiên Phát FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Ngọc Điền đang tạm dẫn với tỷ số là 4-0. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Tiếng trẻ thơ đùa vui cười phá nắng Tuyệt quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Trận tứ kết giải đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức giữa cầu thủ Ngọc Liên FC và Thiên Phát FC. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì cầu thủ Ngọc Liên FC đang tạm dẫn với tỷ số là 4-0. Bằng cú đúp đến từ Văn Nam và hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Duy Thuyên và đặc biệt pha lập công của Trung Bùi, đó là một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp, không được. Tình huống ra chân đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ hai của Xuân Phú Duy Thuyền Đây là Xuân Phú Không được Bóng vẫn còn trong sân Hà Thuận Rất nguy hiểm Hữu Hiệp Đây là Xuân Phú Xuân Phú Bóng đi ra mép ngoài của dọc Thì muốn cắt bóng kịp thời Đến từ Thanh Sang Đó là đường truyền của Duy thuyền Không được Một pha bấm bóng cực kỳ điều nghệ của Duy thuyền Xuân Phố Và che chắn khôn ngoan là của Trung Bùi Từng đó thôi để đủ Cho Xuân Phú không có một pha nước rút thành công trọng tài đã cắt còi đó là lỗi của duy thuyền. Trung Bùi Đường truyền dành cho Văn Trung Chính xác Quá đáng tiếc là nhịp chạm cuối cùng bóng bật ra hơi mạnh Đó là tình huống xử lý của Văn Mạnh Thanh Sang Đây là Xuân Phú Văn Mạnh Trung Bùi Các thủ Ngọc Liên FC họ đang quá thành thời với số lượng bàn thắng ghi được ở trong hiệp thi đấu đầu tiên một khoảng cách quá hoàn toàn không kịp Xuân Phú Đây là Thái Sang Thái Sang không được Bóng đi ngay vào vị trí của Văn Thần Chính xác Xuân Phú Cầu thủ Thiên Phát FC họ đang cầm bóng khá nhiều Ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai Chính xác Tại sao không vào Vẫn không vào Hai pha ra chân liên tiếp Thủ môn Văn Thân đang bị ờ, Tiêu bồ Cô Toa nhận Ngày hôm qua thì Cô Toa đã có một trận chung kết trong mơ Khi anh cứu thua tới 9 lần Và đó là số lượng cứu thua nhiều nhất của một thủ môn ở một trận chung kết Một cơ hội quá quan ăn dành cho Thiên Phát FC để có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Tuy nhiên sự xuất sắc và chắc tay đến từ thủ môn Văn thân đã khiến cho các chân sút bên phía Thiên Phát cảm thấy nản lòng. Ở hai pha ra chân vừa qua. Và đó là một trong những điều kiện cực kỳ ấn tượng để cho các đồng đội phía trên của anh có thể an tâm ở mặt trận tấn công. Là Xuân Phú Văn Đình Không đó là đường truyền của Hữu Hiệp Xuân Phú Thành Sang Xuân Phú Không được Đó là pha xử lý bước một không thành của Văn lược Quá đáng tiếc Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Thiên Phát FC đang tạo nên một thế trận áp đặt Họ đang có rất nhiều những cơ hội tạo ra Và cần tận dụng tối đa những cơ hội có được Để tiếp cận khung thành đối phương và có bàn thắng rút ngắn cách biệt Đây là Văn Mạnh Chính xác Văn Lượng 3 đánh 1 Và là Văn Lượng Có quá đông số lượng Các thủ bên phía Ngọc Luyện FC Hữu hiệp Chính xác Không được Đó là tình huống ra chân của Hữu hiệp Duy Tuyên Đó là đường truyền dành cho Văn Mạnh Và cắt bóng thành công của Xuân Phú Duy Tuyên đang quá nhiệt anh hoạt động không biết mệt mỏi xuân phú đây là hữu hiệp xuân phú văn lượng rất khó để đánh bại được hệ thống phòng ngự đang được thiết lập tốt bên phía ngọc liên fc với sự chỉ đạo đến từ người đang chơi vị trí piso đó là trung bùi như vậy là cầu thủ mang áo số 36 đó là văn tình cũng đã được tung vào sân văn tình và đi hết đường bên dọc đây là văn tình dũng bùi văn tình và can thiệp kịp thời của văn lượng và trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành tặng cho cầu thủ mang áo số 7 đó là Văn Quân bên phía Ngọc Liên FC đã có một tình huống thay người không hợp lệ <clears throat> Văn Lượng quá đáng tiếc với tình huống xử lý bước một không thành của Thanh Sang đó là Duy Tuyển Di Tuyên Không được Không đánh bại được Hà Thuận Vẫn là Duy Tuyên Trung Bùi, Cầu thủ Ngọc Liên FC họ đang cầm bóng khá nhiều Chính xác Đó là đường chuyển chính xác đến từng mili của Trung Bùi Và người vừa bóng pha Chạy trốn khôn ngoan và tiếp nhận Pha bóng của Trung Bùi đó là Văn Quân Bàn thắng đầu tiên dành cho Thiệt Phát FC Đó là pha ghi bàn của Thanh Sang Bàn thắng của Thanh Sang được ghi ở phút thứ 28 Của hiệp thi đấu đầu tiên Thời gian thi đấu vẫn còn đủ dài Để cho các thủ Thiệt Phát FC họ nghĩ đến việc tìm kiếm các bàn thắng tiếp theo Và thậm chí là gỡ hòa duy Tuyền bóng đi ngay vào vị trí của hà thuận Đây là Duy Tuyền Bóng trôi qua khung thành một cách đầy đáng tiếc Văn Đình Đây là Xuân Phú Không được Sau khi có bàn thắng thì các thủ tiền Phát FC họ đang rất quyết tâm, chính xác, văn lượng. Đó là pha cắt bóng an toàn của Trung Bùi. Vẫn là Trung Bùi. Anh đang tìm đồng đội. Văn Quân rất chính xác. Đấy là Trung Bùi. Duy Tuyên. Bóng vẫn còn. Bóng đã đi hết đường bên dọc. bóng rất fair play đến từ trung vùng đó là pha trả bóng về dành cho các thủ thiên phát fc không được đó là pha xử lý của xuất điểm vẫn là, là xuất điểm sụp vất đỉnh bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn văn thần đây là văn quân không được đó là pha cứu thua của thủ môn Hà Thuận Hà Thuận đang có một trận đấu khá hay Duy Tuyên Duy Tuyên rất mềm mại không vào Hà Thuận đang chơi quá hay anh bị thủng lưới bốn bàn tuy nhiên những pha thủng lưới của Hà Thuận là không thể cản phá một pha bóng là Duy Tuyên làm quá hay Tuy nhiên anh đã không đánh bại được sự xuất sắc đến từ Hà Thuận Phản công dành cho Thiên Phát 3 đánh 1 Chính xác không được Quá đáng tiếc ở một tình huống phản công Người vừa tiếp cận bước một không thành công đó là Xuân Điệp Duy Thuyên Vẫn là, là Thuyên Duy Thuyên không vào Một pha dứt điểm ở góc gần Một bất ngờ thú vị đang diễn ra ở mặt trận sân 2. Đó là Nguyệt Ấn FC đang bị các thủ thành lập FC vươn lên rất trước. Nguyệt Ấn FC là một trong những ứng cử viên rất đăng ký cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên họ đang gặp vô vàn khó khăn trước cao thủ thành lập FC và họ đang bắt buộc phải chơi foul đây ở những phút cuối cùng của trận đấu cùng giờ mà chúng ta đang theo dõi. phút thứ 33 của hiệp thi đấu xin lỗi là trận đấu và tỷ số vẫn đang có lời dành cho ngọc liên duy Thuyên, duy Thuyên đó là pha ra chân không thể cản phá và cầu thủ mang áo số 20 đã có bàn thắng thứ 11 ở giải đấu lần này giúp cho ngọc liên fc vươn lên dẫn với tỷ số là 5-1 cú đúp dành cho duy Thuyên ở trận đấu này Duy Thuyên là cầu thủ rất đa năng anh dứt điểm tốt ở cả hai chân xuất điểm chống bùi rất khó chịu vẫn đang là trung bùi đây là duy tuyền văn huệ là pha xử lý bóng đến từ Văn Đình trọng tài đã cắt còi và người bị thối phạt đó là cầu thủ mang áo số 17 Văn Vui bên phía Ngọc Liên FC đó là Trung Bùi Trung Bùi có nền tảng thể lực quá tuyệt vời anh thi đấu không thiếu một phút nào tính đến thời điểm hiện tại văn vui đấy là trung vui, vẫn là trung vui, duy tuyên quả người hay không qua được cầu thủ thứ hai đó là văn thắng và sẽ có phạt góc dành cho các thủ ngọc liên đó là pha ra chân từ xa của văn ngụy rất táo bạo Thời gian thi đấu chính thức còn lại khoảng 4 phút, hơn 4 phút. Có quá ít cơ hội dành cho các thủ Thiên Phát FC. Khi mà khoảng cách hiện tại đang là 4 bàn. Văn Vui. Đó là Duy thuyền Văn thân Đây là một trận đấu rất hoàn hảo bên phía Ngọc Liên FC Khi họ có được một thế trận cực kỳ hay Không được Và hai cầu thủ quan trọng Đó là Trung Bùi và Duy Thuyên vẫn đang dẫn dắt các đồng đội thi đấu một trận quá hay Đặc biệt là người chơi vị trí Fiso đó là Trung Bùi Anh là người đóng vai trò trong chia bài trong lối chơi bên phía các thủ Ngọc Liên FC và là người có một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt với pha vuốt bóng không thể cản phá ở hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Nguyễn chiếc vé vào vòng bán kết đang đến rất gần với các đồng đội của Trung Bùi ở giải đấu lần này. Và các vị khách đến từ nhà hàng Thiên Phát họ tiếp tục lỡ hẹn ở vòng bán kết tiếp theo một mùa giải nữa bàn thắng tiếp theo và đó là hat trick của duy tuyên bàn thắng thứ 12 của duy tuyên ở trận đấu giải đấu lần này đúng là không có đối thủ ở cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng ở giải đấu lần này của duy tuyên chắc chắn là như vậy hat-trick dành cho cầu thủ mang áo số 20 một hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp đó là pha ra chân đến từ văn lượng trọng tài xác định bóng đã chạm những đầu ngón tay của văn thần và sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ thiên phát fc không được không có gì khó khăn cho văn thần Đó là văn vui Văn vui đã bị văn lạng Văn lượng kiểm sát Văn Đình Trung Bùi Văn Vui Đây là Văn Lương Sẽ có đá biên dành cho Thiên Phát Văn Đình Văn Đình Không được Duy Tuyền Một pha quăng chân rất nhanh Và đó là phốt cơ dành cho Duy Tuyền. Chúng ta không cần phải nói quá nhiều Đến sự xuất sắc của cầu thủ bằng áo số 20 Đúng là biết được sự lợi hại của anh là một phần và làm thế nào để ngăn cản được cầu thủ mang áo số 20 Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 20 vẫn có hai Xin lỗi là bốn pha lập công ở trận đấu này 7-1 dành cho Ngọc Liên FC Vậy là thế trận coi như đã an bài Đúng là danh hiệu vua phá lưới không thoát khỏi tay của Duy Tuyên Ở giải đấu lần này Và biết đâu đó huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những đắn đo cho cầu thủ mang áo xoay 10 một suất ở đội tuyển Việt Nam. Đây là Trúc Bùi. Văn Nguyễn. Đá biên dành cho Ngọc Liên. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Duy Tuyên. Duy Tuyên không được. Duy Tuyên vẫn đang quá khỏe. Bàn thắng thứ 5 Thật sự là chúng tôi cạn văn để nói về cầu thủ mang áo số 20 rồi Một màn trình diễn chói sáng Đó là show diễn của anh Bàn thắng thứ năm của Duy Tuyền ở trận đấu này Đúng là sát thủ có gương mặt trẻ thơ Ole Solskjaer đã tái hiện Đúng là một màn trình diễn chói sáng của cầu thủ mang áo số 20 vấn đỉnh Thời gian đang trôi qua phút thi đấu bù giờ rồi Một chiến thắng thuyết phục ừ, của Trung Bùi và các đồng đội Đó là pha xử lý bóng của Văn Mạnh Tình huống pha bóng an toàn Nhưng mà đúng lúc này trọng tài cũng đã đôi còi kết thúc ừ, trận tứ kết Giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc lần thứ 5 năm 2022 Cuộc đỏ sức giữa Ngọc Liên FC và Thiên Phát FC Chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngọc Liên Xin chúc mừng Ngọc Liên Và chúng tôi cũng chia tay thiệt Phát ở giải đấu lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại ở những trận đấu tiếp theo.